Ý nghĩa bao lì xì trao gửi tâm tình và tài lộc. Câu đối thiệp chúc Tết, bao lì xì, mâm cơm tất niên là dấu hiệu báo mùa xuân đang chạm ngõ. Đây cũng là lúc người lớn cần tâm tình cho con trẻ hiểu hết ý nghĩa của những phong tục cổ truyền tốt đẹp ngày Tết dân tộc. Cùng với văn hóa phương Đông, tục trao nhau phong bao lì xì, hay còn gọi là mừng tuổi của người Việt, vốn được xem như một cử chỉ ý nhị, để trao gửi những lời chúc sung túc, may mắn và sức khỏe trong dịp lễ đầu năm. Dù cao sang hay mộc mạc, người Việt thường nhận món quà ấy với tất cả sự trân trọng nhưng nâng niu cái tình của người trao tặng. Không cần biết trong phong bao nho nhỏ đó có cái gì và có bao nhiêu. Chỉ việc được người trao chân thành tặng cũng đủ khiến người được nhận cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Từ tiền sâu, tiền xu tiền giấy đến tiền polymer. Một giá trị nho nhỏ đi kèm bao lì xì cũng không làm mất đi ý nghĩa của phong tục lì xì. Đó là phát tài, nhận lộc. Người lớn lì xì cho trẻ nhỏ, còn con trẻ khi nhận được phong bao may mắn thì vui vẻ, cầu chúc ông bà, bách niên dài não, gia đình ấm êm, cha mẹ dồi dào sức khỏe. Đây cũng là cách thể hiện sự yêu thương, đền đáp của con cái dành cho bậc sinh thành trong gia đình. Trao đi là nhận lại. Tất cả tình trong bao lì xì cứ lan tỏa và gắn chặt giữa người trao và người nhận để những điều tốt đẹp, an lành đi theo mọi người trong suốt một năm nỗ lực học tập và làm việc.